Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki, Y and K Avenger Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của tụi mình Tụi mình là YNK Adventure Thì hôm nay á, mình sẽ dẫn mọi người đi thăm cái vườn của tụi mình à, Ở Lão Bình hiện tại á, thì đã vào à, mùa thu đó, Cho nên là cây cối nó, nó, nó chuẩn bị à, héo hết rồi Đó, thì mình hôm nay mình sẽ đi thu hoạch những cái gì còn sót lại trong vườn mình Và quay cho mọi người xem nhá Để à, thu hoạch đợt này xong á, thì chuẩn bị dọn dẹp cho à, à, trồng cây Và cái đợt à, thu đông sắp tới Đó, ok và bây giờ mời mọi người theo chân mình nhá. đến này à, tụi mình cũng bận à, công việc hơi nhiều cho nên là không à, chăm vườn được đó thì có nhiều cây nó, nó ra quả nó bị ra mất à, nhưng mà hôm nay á, mình sẽ cho mọi người xem cái vườn hành tây của mình <laughs> toàn là khủng bố không à này coi cái củ này để mình nhổ thử một cái nhá wow. mọi người coi cái củ hành tây này <laughs> đã chưa con củ thứ hai này đó, đẹp chưa <laughs> đây là lần ờ, đầu tiên tụi mình trồng hành tây ở nhà hành tây loại này là hành tím đó. Này, thứ hai này mấy cái ờ, hành tây này á là là cái ông hàng xóm của mình ông ấy chó đây đó cho cho ngày đem về trong đã được như thế này thì nhìn rất là thích đó, năm sau ờ, tụi mình sẽ trồng nhiều hơn thì của hành tây này công nhân hại là về ta thích chứ này cứ nằm trên mặt này củ này đẹp này bốn củ rồi à. đấy à. đây đã chưa cái này bự này ui trời mà nó còn tách ra đây này chứ <laughs> coi này cần nó tách ra hai củ nữa trời ơi sáu cái Wow. Đã chưa? Cái này nhổ lên luôn hả? Hả? Cùng bé tíu ừ. Mấy cái này sao? Nhổ luôn hả? <laughs> Coi này <laughs> Cái này có phải là cái hành hướng Giống như hành hướng về trước đấy đợt đợt đấy mình có trong trúng cái này chắc là anh tây mà lại trắng này ừ lại trắng này được một củ duy nhất <laughs> đó tìm hết đấy ừ. tìm hết đây. cái này là cái gì đấy à, không biết cái gì nhưng mà được còn cài à ý ta ừ. Ừ. ừ. đây này đó chúng ta giữ lại này, <laughs> cái này cái tí hon là cái gì hình hướng luôn á đó. đó à con sòn cụ <laughs> đã, chưa trời ơi không biết uh, không biết hình tây ờ, trong người nhà có có ăn là thơm ta thấy thêm cù nữa này đó rồi bây giờ để mình cho mọi người xem nhá đây mình cho mọi người xem này người một rổ hành tây <laughs> đã chưa à, rồi bây giờ đi hải tiếp nhá xem có cái gì thì hải nốt luôn đó còn ờ, đây này con đất này á bữa tụi mình sẽ làm lại cho nó tới lại để trong cây tiếp rồi bây giờ mình có hai cái quả bị đau, đó, mình sẽ hái hai quả bị đau này wow, nặng phết gai không à rồi quả này hai quả đã chưa ok rồi bây giờ đi xem tiếp Em có gì nữa không? Có cái quả bí đỏ này nè nè Wow Đã cho mọi người Nhìn đẹp không? À, không biết cái quả bí này là ăn như thế nào đây Tại vì à, bình thường tụi mình chưa bao giờ mua quả này ăn nữa Đó Để xem <laughs> nhưng mà nhìn ra thành quả như thế này là thích đấy. rồi bây giờ mình sẽ cắt mấy quả mập hương này nhá nó cũng bị da rồi một quả này hai quả này ba quả rồi bây giờ mình tiếp tục đi qua dàn bầu để hái nốt mấy quả bầu nhá rồi bây giờ mình cắt quả bầu này nhá nhìn cũng to wow nắng phết đấy mình đã chưa bầu nhà trong đó thì mọi người có cái thùng này này cái thùng này chút nữa mình không biết làm sao mà bưng nổi để mà chụp hình cho mọi người xem này <laughs> nặng lắm ạ rồi bây giờ mình sẽ hái mấy quả tịch cà tím ờ, ở trong cái vườn này nhá Cà tím là da lắm đó mọi người ạ <laughs> Bận quá, tụi mình bận quá, không có thời gian để chăm vườn đợt này Nhà thờ kế Cà tím mà mọi người coi này là biến thành mau nay luôn này đó tạm đó đấy nhá đây một quả này quả bự này Wow, cây bên này bự nhiều quả quá trời là hết rồi đó được à, 2 6 7 8 quả cà tím <laughs> quả đà luôn xin tổng kết với mọi người đây là thành quả của hai vợ chồng mình đi hổ thùi cuối ở ờ, trong vườn à, rất là nhiều rất là nắng luôn qua trời luôn á đó. đó thì mọi người xem video nếu thấy hay thì nhớ like share và comment à, ủng hộ cho youtube của tụi mình nha để tụi mình lấy thêm động lực để à, làm thêm những video chất lượng hơn vào những mùa tiếp theo xin à, chào mọi người hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo